Rõ ràng hồi sáng này vô mốt nói với mình là Phong ơi, ông ở nhà đi, để tôi vô rừng tôi kiếm gọi là một ít trái cây gì đó đem về nhà hai đứa mình cùng ăn. Vậy mà rốt cuộc đi đâu từ sáng đến giờ không thấy vậy ta? Vô mốt ơi, vô mốt. Trời ơi, thời luôn á, có khi nào ổng đi lạc và vào vào vào trong rừng xong rồi bị sư tử ăn thịt đúng không bạn? Ơ nhưng mà ông robot này ờ, ổng ăn thịt con sư tử luôn chứ sư tử sư tử nào mà ăn ăn thịt được ổng trời. ơi, ơi voi ơi voi, người có thấy robot đâu không voi? Ờ, ừ, hình như con voi này không biết nói chuyện. Ừ. <laughs> ok, robot ơi ông đang ở đâu vậy? Ủa, ủa, Trời ơi làm cái gì mà từ nãy giờ gọi không chịu trả lời trời Cuối cùng đứng ở bên chỗ này Ê Yomot ông làm gì ở, ở chỗ này nãy giờ vậy Hả, Hả? Vong ơi Vong ơi Trời đất ơi tôi mới kiếm được cái chỗ này hay lắm nè Ông tới đây coi thử đi Ui cái gì vậy Ui, trời, trời, trời, trời ơi trời cái gì đâu mà gì đâu mà quá chị kim cương vậy boss ê ê ông đừng có nói với tôi là ông có phép thuật biến được kim cương nha trời đất ơi tôi là siêu nhân chứ không phải là phù thủy đâu mà biết cách rồi là biến ra được kim cương không nội ủa vậy chứ kim cương này có ai mà nhiều quá vậy ừ. hả trời ơi đó mới là cái điều mà tôi đang thắc mắc nãy giờ nè trời đất ơi tự nhiên hồi sáng nay nha đang định đi gọi là hái trái cây vậy mà tự nhiên vô tình kiếm được một cái khu gọi là đầy kim cương này luôn mà hồi nãy giờ tôi chờ ông tới đây á để chúng ta cùng nhau đào đó ôi đảo quá đảo quá trời tôi nhìn cái đống kim cương này tôi mê luôn á vô boss ơi thời kỳ này là anh em bọn mình giàu rồi không không cần phải đi phiêu lưu nữa chúng ta có thể lấy kim cương này đi mua cáp xơi đồ ăn trời ơi thoải mái luôn vô boss ơi <laughs> đúng đúng đúng đúng đúng trời đất à, ơi ơi à, vậy vậy bây giờ bọn mình ờ, bọn mình đào đi chứ hả đây đây tôi bị sẵn cho một cái cây cúp kim cương để chúng ta có thể cùng ơi. nhau mà đào kim cương nè hay quá vô boss ơi ok đào luôn đào luôn nào trời ơi kim cương nhiều quá Ê, nhưng mà wow kim cương quá trời luôn vô mốt đây vô mốt từ từ để xíu vậy? coi để để tôi xíu ủa khoan Hả? hình như là tôi nghe có cái mùi gì ở ở, ở trong cái viên kim cương nãy do mod đây thịt thịt ủa mùi gì à. từ từ đâu để tôi gửi thử coi Ê, cái mùi này mà nó thơm thơm nha cái mùi này thơm thơm mà nó kiểu cũng hơi uh, thú đuối ờ ừ. Ủa, cái mùi này là Sao một cái mùi gì đó mà kim tôi tự nhiên thấy nó à, Ê, cái gì ôi ôi Vô đó ông bị gì Ủa cái gì mà sao tự nhiên đang nói chuyện à? Tự nhiên té té té xỉu rồi trời giống hết Nhưng mà khoan sao mà tự nhiên mình cũng nhức đầu người ta ôi bình tĩnh bình tĩnh lại à, chắc là không sao đâu à. một ông sao sáng hai ông sáng sao ba ông sao sáng ủa ủa cái gì ạ à? ủa khoan ủa chỗ này là chỗ nào đây Hả? ủa ôi Robot Robot ơi dịch giờ xè ra hai cái cánh Robot ơi tỉnh chạy bạc bạc bạc bạc tỉnh dậy trời ơi đất ủa gì ai ủa gì ai ai cái này ờ tôi đang ngủ không làm gì em nội ủa trời giờ này còn ngủ gì nữa do mất ơi bọn mình đang ở đâu vậy ông lại sử dụng thêm phép thuật gì nữa ông biến bọn mình vô trong chỗ nào vậy hả ơi chỗ này là trời ủa mình đang đâu vậy phong ai mà biết được bản thân tôi còn không biết tôi đang ở chỗ nào mà ủa ủa sao suốt ngày tụi mình cứ bị gọi là phiêu du tới mấy cái chỗ nào không á phong ơi trời ủa gì kỳ vậy ta ơi ơi boss có khi nào bọn mình lại tiếp tục bị bắt vào vào vào vào vào trong một cái nhà tù nào nữa được đúng không tôi thấy cái này nhìn giống cái nhà tù lắm mới vô boss ơi Ê, khoan, mà khoan khoan nha hồi nãy á là tôi nhớ là tụi mình đang gọi là đào kim cương nè mà cái kim cương đó có cái mùi nó hơi kỳ kỳ Hả? cái sau đó tiện tôi xỉu luôn thì giải. ừ tôi cũng vậy tôi xỉu theo ông luôn á ừ. trời tôi thích cái vô boss ơi trời ơi cái nhà tù này đã hết kim cương trong này vô boss ơi Ừ, hai tính trời ơi trời ơi kỳ này là bọn minh giàu rồi bọn minh giàu rồi ê nhưng mà khoan nhà tù này nhiều kim cương thiệt á nhưng mà bây giờ bọn mình không thoát được ra ngoài thì bọn mình cũng đâu có xài kim cương được à, phải làm sao ai mà biết được bây giờ phải làm sao ai mà biết được bản thân tôi còn không biết phải làm sao nè ê mà khoan từ chắc chắn nhà tù nào cũng sẽ có cửa để chúng ta thoát ra ngoài để tôi xem thử coi ờ đúng vậy vô hết vô hết bên này nè bên này nè ừ. ồ oh Tôi thấy ở chỗ này có rất là nhiều cánh cửa Hình như chúng ta chỉ cần vượt qua những cánh cửa này là chúng ta sẽ ra ngoài được đó Mod ơi À số cà <laughs> Yên tâm đi Phong à. ơi Dâm ba mấy cái thử thách này Ông quên mất là chúng ta là siêu anh hùng hả Không có chuyện gì khó mà chúng ta có thể nào mà gọi là gặp khó khăn được Ông hiểu không Chuyện gì cũng có thể giải quyết à, Nhưng nhưng nhưng mà ở bên kia tôi thấy có mấy cái con chó sói to đùng luôn kìa mình qua bên đó là nó ăn thịt bọn mình luôn á vô mốt giờ sao đâu nhìn mặt nó dễ thương mà yên tâm đi nó không làm gì tụi mình đâu yên tâm vậy, vậy thì đâu ông ông thử đi đi qua đó thử xem đâu để giờ để tôi nhá tôi qua tôi coi làm mẫu trong coi nè chuẩn bị nha ok một hai ba woo hey what's up mấy bro hey ủa sao Ai à? Ai? Ai? Bà con ơi! Bà con! Cái gì vậy? Đóng, lại, đóng lại, đóng lại! Ôi, Ôi trời ơi! Ôi, nó, nó đầu trắng không kìa vô bó đây! Đói không? Tôi nói rồi mà! Ôi, nó cắn đầu ơi, nó cắn đầu á! Trời ơi! Tôi nói rồi, cái con này là là là chó sói là nó không có hiền giống như là mấy con, mấy cái con mà gọi là uh, hết hết gì? Hết hết kỳ đúng không? Mấy con kỳ hết kỳ đúng rồi chó hết kỳ đúng rồi nó không hiền giống như là mấy con chó hết kỳ mấy con chó ngáo rồi đâu nó nó, nó hung dữ lắm luôn á bây giờ bây giờ như thế này đi ông ông, đưa tôi hộp sữa vô mốt để tôi biến hình để tôi tiêu diệt bọn nó rồi chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài nhanh lên nhanh lên đúng rồi đây tôi, có hộp sữa này đây ông cầm lấy đây đây rồi ok hơi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm wow. À. siêu nhân vô mốt biến hình một cảm giác thật vô mốt à, <laughs> Được rồi vô Yomot ơi Tôi đã biến thành siêu nhân vô Yomot Siêu sức mạnh, siêu đỉnh cao, siêu đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua kia Tiêu diệt mấy con chó sói để thấy ra ngoài nào Yomot Đi thôi Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi rồi Let's go Rồi ok, bây giờ là tôi sẽ sử dụng kiếm vô Yomot nè Ông cũng sử dụng thêm một một cái kiếm nữa đi Hôm bữa hình như tôi nhớ là ông lụm được mấy cái mấy cây kiếm của cái gì ta quá giật nhện hay sao á ông dùng mấy kim cái mấy cây kiếm đó để quýnh quýnh quýnh phụ tôi hiểu không đúng rồi hôm bữa tôi giặt được nhiều lắm đây đây đây đây đây đó đây rồi được bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên nào ai này thì ơi sao nhìn nó giống mấy con bé mưa của simmy quá nhưng mà không sao ờ đúng rồi giống bé mưa ơi mày mày mày mày nè nè, nè. nó còn mặc giáp kim cương nữa kìa bạn ơi đúng rồi nó còn mặc áo giáp kim cương nữa trời ơi chó sói mà còn mặc giáp kim cương nữa con này hơi bị ghê nha trời chơi Ôi, chơi ơi. cứng cái trời chơi cứng quá vậy trời ơi mày mày mày mày mày mày mày ở vô mốt phụ phụ phụ phụ phụ cái con này khỏe quá ok nè bây giờ tôi nói vô mốt tôi với ông hai người quýnh chung một con đi như vậy nó nó sẽ nhanh hơn vô mốt hiểu không Ôi, cái, cái kiếm này của tôi là có thể làm cho nó đóng băng nè Ôi ghê ghê ghê ghê xịn xịn xịn vip vip vip. Ok. Này này, mày, này, mày này. Rồi còn bên bên này bên này đây nè. Mày chó sói nè. Nè nè, chó sói nè, chó sói nè. Hai vụ. Này này này thì bé mưa. Bé mưa nè, này thì bé mưa nè. Rồi. Một con một con mày ơi. Còn một con thôi, làm thịt nó luôn nào. Yeah! mày mày mày mày mày mày mày mày này nè nè dám bắt nạt hả dám bắt nạt chưa đồng nè ôi trời con này dữ quá vô vô vô boss đi nó không có giống như mấy con chó hiền hiền ở nhà mình hay nuôi nó là chó sói cho nên nó nó dữ quá ừ. ok được rồi bây giờ chúng ta còn nhau thoát ra ngoài thôi nhanh lên nhanh lên ờ, ờ, qua tầng tiếp theo thôi ôi ủa, vậy ôi vô boss cái chân cái chân ồ cái gì vậy lava không vậy trời oh my god nguy hiểm quá à. ừ. mà cái chỗ này làm sao qua vậy trời cái gì vậy ừ ha chỗ này làm cách nào để để mình đi qua được bây giờ chị toàn là lava thôi ở vô mốt có khi nào đây là lava giả không ông thử nhảy xuống thử coi ờ đúng rồi ha tôi thấy là mấy cái bạn à, ông nói làm gì vậy muốn xuống xuống <laughs> vô mốt đâu vô mốt vô mốt rồi xong rồi vô mốt tan biến ơi <laughs> hình như tôi thấy cái cái cái nón con cháy mất tiêu vô mốt <laughs> Ông làm như vậy hả? À? Ông biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không hả? Ê, mọi người ơi, vô boss bị bị té xuống lava xong mất luôn cái nón luôn nhìn buồn cười vậy. Ok. Yên tâm, tôi có nhiều nón lắm. Ai, để tôi xem coi có có cách nào qua được không ta. Ủa, khoan từ bên này có gì nè. Ui, thuyền thuyền thuyền. À hiểu rồi vô ừ. boss ơi. Mình lấy thuyền để mình chèo qua bên kia. Đúng rồi, hợp lý hợp lý. Vô boss, ông chèo qua trước đi. Em mà nó có bị cháy thuyền mà. Không biết nữa, thử đi, thử biết à. Đây để tôi thử. Thử đi thử đi rồi cái này đâu gì kỳ thuyền trong đây nè cháy ủa cháy thuyền hết luôn hả ủa gì kỳ vậy thì lắm ông ơi không rảnh thi lắm ông ơi trời ơi ơi trời ơi coi bộ kiểu này là hơi <laughs> gì không hết sao ông tàn ông tàn nhảy xuống dưới không vậy ơi trời ông ơi lắm nó cháy thuyền luôn rồi à, thôi được rồi tôi mới giờ nghĩ ra một cái cách này rất là hay hãy xem tôi này do mod à, để tôi thử nha tôi hay coi cái này ở ở, ở trên gọi là cái gì ta ở trên mạng á cái mấy cái anh youtuber nước ngoài cái gì anh anh anh gì anh gì anh uh, dream dream gì đó cái gì cái gì đó tôi không nhớ à, ghi bên ghi bên ghi bên ghi ghim à, anh anh anh anh the, the dream the dream á ừ đúng rồi đó tôi thấy ảnh hay ờ, hay hay dùng mấy cái thuyền để bắt cua bên mấy cái lava đó ông coi tôi này nha à đây đây đây đây đây coi tôi này vô mod ơi cha cha cha cha hui cha trời ơi quá hãy tươi bờ gồ chưa vô boss trời ơi được rồi vô boss rồi đừng có thể hiện đó hãy thể hiện đi được rồi tới lượt tôi nè tôi dậy một phát mồm thôi ba ok hai một hay quá hay quá vô mốt ơi đỉnh quá đó hãy ôm ông thấy cái cách của tôi hay ôm trời ơi à trời hay, đúng hay, hay, hay. Wow, giống nội ok được rồi bây giờ để xem coi nhà tù tiếp theo là gì đây ờ, ui Vô mốt ơi nhìn kìa Ở bên kia có mấy con creeper bằng kim cương kìa vô mốt Oh my god có khi nào mấy con này mình lại gần nó là nó sẽ nổ ra kim cương không ta ờ, đâu, đâu, ờ, đúng rồi đúng rồi hay á hay á hay á hay á trời ơi mấy con này nhìn có vẻ nguy hiểm lắm á nha đâu đâu đâu oh ơi giờ mới đây hình như bọn nó là mấy mấy cái bức tượng hay sao đứng im mà ơi nó cử động kìa ơi nó cử động ơi ơi quên đâu quên đâu quên đâu quên đâu trời ơi nó cử động mà vô quên quên cử động này mày mày mày hả mày Giết bơ với chúng tôi này Ok à mấy con này nó nó đang giả bộ nó làm bức tượng nữa mình lại gần nó nó mới quýnh mình vô mốt đây quýnh nó đi vô Giờ nó đóng băng luôn nào ông ơi <laughs> hãy xem sức mạnh của vô mốt đây ừ, dạ. ôi trời mà nó khỏe quá vô mốt đây ông ông ông ông ông có thể nào cho tôi xin xin ít sữa vô mốt được không chứ tôi tôi tôi sắp hết rồi sữa đây nè sữa đây nè à, nhanh lên nhanh lên dạ, dạ. con này tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra uống sữa <laughs> nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm qua cái giờ này nạp năng lượng vô tiến lên này thì nó đánh rồi lắm rồi ôi trời ơi bạn ơi một mình khỏe quá đã tiêu diệt hết được mấy con creeper rồi bây giờ tới lượt coi coi map tiếp theo vậy đây ui vô hết vô hết lại đây đây đây bên này á lại tiếp tục là mấy con gì mặt giáp kim cương á nè nhìn có vẻ nguy hiểm lắm á nha wow ok thôi được thôi được nguy hiểm cỡ nào thì bọn mình cũng có thể tiêu diệt được hết á nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm yeah. Dạ, nạp năng uống sữa vô mốt vô ok uống sữa vô mốt vô nào hey, chuẩn bị chưa vô mốt chuẩn bị tiếng lên nào vô mod đi vô đây vô đây nhanh lên nhanh lên uhm. tôi wow. nhìn thấy rằng hình như đây chính là cánh cửa cuối cùng rồi hay sao vô mod đi Ê mà khoan ở bên kia tôi thấy có có bóng hình của của ai kìa vô mod của ai ta Ê, mà khoan từ trước tiên chúng ta cần phải tiêu diệt hết mấy con quái vật này đã à, vô mod đây mấy con này nó cầm mấy cái kiếm to gì vô mod nhắm vào mình đánh lại nó không vậy chơi được không ơi chơi được ông quên mất tụi mình là siêu đồng sao chơi ừ, đó hợp lý đánh nó đi này yêu quái này thì bộ là có này yêu quái với chúng tôi ta này. nói cho người biết nha ta không sợ người đâu bởi vì ta đã có sữa cho boss ở đây ta uống vô cái sẽ tăng được sức mạnh này này này này, này quái vật này, này con này quái vật của chúng tôi này quái vật của chúng tôi này cái cái cái cái con này nó nó mặc ở trên người một cái bộ giáp bằng kim cương cho nên nó khỏe quá boss ơi quýnh nãy giờ nó không chết nè ôi trời ơi nguy hiểm thiệt luôn á mày mày mày mày, mày. À, này, này thì quái vật của chúng tôi này khoan hữu hữu hữu cứu Ô, tôi ơi một cô gái ờ ơi bạn bạn ủa bạn gì đó ơi ủa, ủa bạn bạn bạn là con người hay là quái vật kim cương vậy trời trời gì mà kìa công vậy tôi là con người nè tôi là con gái trời ơi trời hai chàng hãy cứu tôi tôi không muốn bị bắt trong này đâu cái con yêu quái xấu xa xấu xí xấu nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh loại tôi ra được trời ơi xong cuối cùng lấy kim cương nó xây nguyên tòa nhà này luôn chị tôi buồn cái hâu hâu hâu à thì ra là vậy thôi từ nãy giờ cái cô công chúa này nói gì mình không hiểu gì hết trơn và mình cá chắc rằng mấy bạn fan không hiểu đâu cho nên mình sẽ giải thích lại cho các bạn hiểu nha thì đây chính là một nàng công chúa của thế giới kim cương thì nàng công chúa này đã bị một tên ác quỷ hay là gọi là quỷ vương gì đó một tên boss gì đó bắt cóc thế là nàng công chúa này đã bị bắt và tên tên ác độc này đã bắt ờ, là sao ta <laughs> sao ông, ông có thể nào nghiêm túc được mốt ông nhảy như vậy ta cùng khiêu vũ như điệu mambo tôi đang tôi đang gọi là khiến cho cô gái nó vui tại vì cô gái này đang quá áp lực nên là tôi ờ, đang làm trò cười cho cô ấy vui ấy mà trời ơi ông ga lăng ờ, <laughs> đúng lúc xíu với tôi tôi đang kể chuyện mà ông kỳ quá à. thì á bạn ơi và cái tên ác cái tên gọi là ác quỷ này nè đã bắt gọi là cha cha của cô cô cô cô công chúa này chính là đức vua của thế giới kim cương đó mình nói gì mình cũng không từ nãy giờ mình kể gì mình cũng hiểu luôn nói chung á là cô này là công chúa rồi bị, bắt sau đó Ê, là công chúa bị bắt à, rồi, rồi, à, đây đây đây tôi có dám tài dân rồi nè cứu tôi đâu đâu đừng giải thích nữa cứu tôi đi mà cứu cứu rồi rồi rồi thôi hiểu rồi được rồi đây đây đây để tôi cứu cậu mở ra mở ra ê vô boss đây hình như cái cửa này nó bị khóa vô boss đây mở không có được nè ờ, giờ sao cứu tôi đừng nhốt tôi cứu tôi rồi rồi được rồi trời cái bà công chúa này tôi sẽ cứu cô đây để tôi tôi ê mà Ôi mà khoan, hình như là cái cửa này nó bị khóa lại đó Chắc là cái tên quỷ vương đã gọi là dùng chìa khóa khóa cửa này lại rồi Hả? Thôi được rồi công chúa, bây giờ cô hãy chỉ tôi biết tên quỷ vương ở chỗ nào đi Tôi sẽ đến đó tiêu diệt hắn để lấy chìa khóa giải giải cứu cho cho cô Ok, rồi hãy okay. nói tôi biết, nhanh lên Đây đây địa chỉ đó chính là rồi okay. để chỉ là ok hiểu rồi ok đi thôi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi đi, đi thôi. cô đợi tôi nha để bọn tôi nha. nha nhanh lên vô boss thôi, nhanh lên hình như tôi thấy được cái cái cái cái cái tòa nhà của mấy con quỷ vương kìa ui vô boss vô boss nhìn kia nhìn kia ờ, tôi thấy rồi oh my god oh my god một con quỷ một mắt siêu to khổng lồ kìa vô boss ơi nhìn kìa trời ơi một hai kìa boss đây Sao lần nào tôi thấy uh, chỗ nào có quái vật là chỗ đó tôi thấy có banner sữa dâu mốt của ông vậy? Cái, vậy? Ờ, cái này chắc là dâu quái vật nó thích uống sữa của tôi không hiểu không? À trời ơi, sữa dâu mốt ngon đến nỗi mà quái vật cũng thích uống nữa bạn ơi, hàng gì? À, tôi hiểu rồi. Nó lấy kim cương của thế giới kim cương á để nó nó mua sữa dâu mốt cho dâu mốt. Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, vậy. Đúng. Thôi thôi, nói chung là không nói nhiều. Chúng ta cùng nhau tiến. Mất Ờ, hình như tôi thấy ở chỗ này hình như hơi đông quá vô mốt ơi mà nó còn cầm Ê, cái tôi thấy đông quá vậy ta tôi tưởng nó còn thằng chứ sao nhiều quá vậy ờ sao nhiều quá vậy ta thôi trời bọn mình là siêu nhân mà tiến lên quýnh nè tôi sẽ quýnh tôi sẽ quýnh bên trái vô mốt quýnh ở bên phải vô mốt đây tôi đang đánh tôi lấy lại nha trời ơi ôi trời mà nó quýnh đầu quá vô mốt tôi sắp chết rồi ông chết ra đâu quá đâu quá đâu quá chạy đi để tôi đánh cho mấy con này nó khỏe thiệt luôn bạn ơi nó cầm cái rìu to thì là to đập vô mặt mình ấy à rồi sao mày nãy tôi để ý nó này trời tôi chết queo rồi tôi chết queo rồi vô mốt đây mau mau tôi làm mau, được mau. tôi làm được đưa đưa tôi mới học sữa vô mốt nhanh lên vô mốt nhanh lên nhanh lên đưa ôi ôi ơi hình như là nó hồi sinh luôn kìa đâu đâu đâu ôi trời mấy con này nó hồi sinh được hả vậy là bọn mình phải quýnh càng nhanh càng tốt vô mod ơi chứ quýnh chậm như vậy là không được đâu ok bây giờ thế này đi vô mod đánh bên phải tôi đánh bên trái ừ ok không được được chuẩn bị nha tiến lên tiến lên yeah, dạ, yeah. Dạ. quái vật kim cương hả mấy con này bọn nó được làm bằng kim cương hết luôn vô mod ơi yeah. Dạ. quái vật này quái vật quái, vật với chúng tôi quái vật với chúng tôi này nè uống sữa vô mod để hồi máu nè ừ rồi quay quay quay quay quay quái vật kim cương chúng tôi nè hay à này thì quái vật kim cương nè còn có mấy con vô bó này lớn lên mày mày mày rồi ok nó chết rồi nhanh lên nhanh lên còn hai con vô bó này cứu tôi <laughs> cái gì vậy ủa đâu à ủa đâu vậy Ê, rồi rồi ôi trời ơi phụ sữa vô boss thôi tôi bị cháy rồi no mày quá có sữa vô boss uống hồi máu một cảm giác được vô boss ôi ờ. rồi rồi ok ok tiêu tiêu diệt hết bọn nói ôi trời ơi mệt thật sự luôn các bạn ơi cuối rồi à, bao ơi còn con chùm cuối nè ê cái con chùm cuối kia Ngươi Ngươi dám bắt công chúa Của thế giới kim cương hả Ta sẽ tiêu diệt ngươi Dài dạ! Ê, chạy chạy chạy chạy Ôi trời ơi Nó to lắm chúa ta cẩn thận với hết Nó to quá trời to luôn mày Mày đúng rồi Vô mít đóng băng lại vô mít Đóng băng lại Đóng băng lại dạ, Này quá đúng rồi hay quá vô mít ơi đóng băng lại vô mít ơi được được được được trời tôi hết máu rồi tôi uống sữa vô mít lại luôn nè đóng băng lại luôn nè ôi con này coi bộ máu nó hơi bị trâu luôn nha vô mít nha hãy đứa mình phải hợp yeah, nó chết rồi nó chết rồi ô ơi mình giết được nó rồi nè hay hay hay hay, hay. Yeah. ôi trời ơi bạn ơi tưởng gì con quái vật này nhìn nó to con vậy thôi chứ nó yếu xìu à ở vô hết nó nó nó có làm rơi ra cái cái chìa khóa nào không vô hết đây đây đây đây ông ơi hình như là nó rơi cái chìa khóa này nè cái gì cái chìa khóa gì đâu mà nó nó y hệt như cây cái cây búa vậy trời cái gì vậy to quá trời to luôn anh nó to quá trời to rồi cái cây cái cái cái cái, cái chìa khóa này mà đập vô đầu ông ông ông cũng ngất xỉu nữa vô mất ghê dữ trời ok thôi không sao đâu không sao có chìa khóa được rồi mau mau quay quay trở lại cái nhà tù kim cương để giải cứu nàng nàng công chúa kim cương thôi vô boss ơi nhanh lên nhanh lên đi đâu let's go đi thôi đi thôi let's go công chúa ơi công chúa ơi bọn tôi tới rồi nè đây đây kiếm được cái chìa khóa nè trời ơi cái chìa khóa nó còn bự hơn cái đầu tôi nữa mọi người ơi trời ơi chính xác chìa khóa đó là là cái hình đó đúng rồi đó trời được ơi, rồi được rồi để tôi, tôi để đi. tôi hey, trời đó tôi mở oh được rồi nè tôi ra đây trời cảm ơn mấy anh nha Woo, thích quá trời luôn đây ở sao mà cái bà công chúa này bà có vấn đề gì thần kinh không hả cho mất bà tôi rồi rồi mở ra đi trời ơi họ ờ, đi ra đây bà nội nhanh lên cửa đóng lại nữa giờ trời ơi trời ủa cảm ơn được rồi, bây giờ là công chúa đã được an toàn đó Bây giờ hãy mau mau đi đi chạy về thế giới kim cương của cô đi nhanh lên Tạm biệt công chúa nha Ủa quên trời ơi trời quên quên người ta cứu mình là người ta mình phải tặng quà cho người ta mà gọi là lịch sự đúng không quên hưởng quà ừ, có quà à. hả ui có có có có quà có quà đâu đâu đâu quà quà quà đâu nhìn tôi công chúa là nhìn là biết là có quà gì đúng không đây tặng cho hai anh nè đó ok Ủa. rồi thôi tôi đi đây bye bye cảm ơn hai anh nha rồi ok quà gì vậy tạm biệt công chúa nha tạm biệt ủa quà gì ta đâu xem coi <gasps> trời oh my god cái gì vậy kim cương cho bó trời oh my god rồi chúng, chúng ta giàu to rồi mình đã cùng với Omos Bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được con quái vật kim cương Và giải cứu được công chúa của thế giới kim cương Bọn mình đã có được rất là nhiều kim cương cho công chúa tặng luôn Kiểu này là bọn mình có thể mua được thật là nhiều sữa Omos để uống luôn yeah! Ok bạn ơi À mà khoan đã bạn ạ à trước khi kết thúc video thì mình có một câu hỏi muốn hỏi mấy bạn nè mấy bạn hãy nhớ trả lời câu hỏi này của phong ở bên dưới phần bình luận nha bạn nào trả lời hay thì phong sẽ gọi là thả tim cho bạn đó nha bạn đó câu hỏi đó chính là mấy bạn muốn tập sao mình và dâu mốt hai đứa mình sẽ cùng nhau phiêu lưu ở đâu nữa mấy bạn muốn bọn mình phiêu lưu ở dưới nước hay là ở trên núi thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau tạm biệt tạm biệt Are the king, hello team, hello team.